đây uh, giám đốc thông này vậy lại vào trong ờ, không có vào đâu à. đấy là gì phó giám đốc đức phạm trung đức từ, từ lúc đi đấu từ lúc đi đấu là hai tiếng đồng hồ anh em chạy đi chạy lại ba cây số hai tiếng đồng hồ đảo sợi bây giờ mới xong sóng điện thoại ở đây thì chịu rồi 21 đẹp tuyệt vời nhờ ừ trong này có internet này là kỷ lục rồi đấy bây giờ ờ, chờ ông bà chủ đi thịt gà <laughs> ăn luôn có có có pha giả <laughs> ờ, trong này mà có internet này là kỷ lục rồi đấy ờ. lên chưa lên chưa chuẩn bị có rồi ờ, chờ tí nó đang khởi động đây là lợn gà nó chạy lúc chiều nó chạy như này mà đó đây à đây. đây anh em này lợn gà chạy ui nhiều nhỉ Ý chưa cái cam có phải có thang hồ ra chạy cái tóc trên vườn sâu ấy Xin chào anh em nhé Hôm nay thì uh, dẫn anh em đi uh, triển khai một cái thuê bao 165 nghìn Và cái thuê bao này thì uh, nó khá là xa Rơi vào khoảng 3 km Có một cái video mà cách đây khoảng tầm uh, 2 năm Mà tôi đã đi khảo sát cái thuê bao này đấy Đấy, đây uh, Anh em chúng tôi kéo dây mất 2 ngày Đây, đây nhau này kéo cáp to kéo cáp to chạy qua này đây anh em thấy toàn đồi núi từ cái ngoài kia từ đây ra cách khoảng độ tầm 500 mét nữa và đây tôi phải chạy ra đoạn này để tôi đấu nối thuê bao bởi vì ở đoạn trong là nó không có sóng đoạn này mới có sóng anh em nhé đây đây đây gói ờ, gói 165 thì vẫn phải sử dụng cái thiết bị bình thường là wifi hai băng tần đây anh em này đây cái đường cáp này đó đi theo đường cột điện đấy cái thuê bao nó tít mãi bên kia tí nữa tôi sẽ đi uh, đi cho anh em xem ra đây thì nó mới có sóng Thì uh, cái gói 165 nghìn bây giờ là mặc định là 61 tỉnh thành nha nhá. 61 tỉnh thành là sẽ được uh, trang bị wifi hai băng tần. Cho nên anh em yên tâm mà sử dụng cái gói uh, hôm trước, cái video hôm trước thì tôi test thử ấy. Thì cái gói 165 là tốc độ G 120 m cơ. Đấy, test qua băng tần 5G. Đây anh em anh em chúng tôi đi vào kéo thuê bao cả buổi chiều nay đấy bây giờ là 6 giờ hơn rồi đây anh em đi theo cái đường cột điện này, này đường này là một đoạn bê tông nhưng mà tiếp bên trong là sẽ không có bê tông đây yêu cầu họ trồng cột sắt thì họ đã trồng rồi toàn đi qua cái vườn keo đó Công ty này thì ở trong này họ sở hữu khoảng độ 100 hecta keo. Tí nữa tôi sẽ đưa anh em đi. Tôi đang chờ để ờ, bên kinh doanh đấu nối đó. Xong rồi tôi sẽ đấu nối lên hệ thống. Có mấy ờ, hôm nay thì có bốn anh em nhá. Thì vào này xa nên phải kêu gọi rất nhiều anh em đi vào để thực hiện. Hôm trước uh, kéo là trời mưa cho nên là không quay được video cho anh em Đây anh em thấy không? Rất là đẹp Bây giờ khung cảnh ở đoạn này rất là đẹp luôn này. Đoạn này mà phát triển khu du lịch được ấy Đấy Nước, nước suối Rất nhiều Cánh đồng Đấy. Các ngọn đồi này Đấy quanh quanh đây rất nhiều đồi toàn đồi chứng minh thư của khách hàng lên nợ cước anh em nhé, đâu đầu chẳng ngay ờ, đợt trước là đoạn này không có sóng nhưng mà đợt rồi thì ờ, được lắp thêm một con chạm ở bên trên kia cho nên đoạn này có sóng 4G nhưng mà tí anh em đi vào là mất mất sóng luôn đi khoảng độ tầm 100 mét nữa là không còn sóng thì ở đây điểm cao nhất điểm cao nhất cho nên nó mới có sóng đấy đây anh em nhá sau 15 ờ, phút chờ đợi thì <laughs> bên kinh doanh đã đấu xong rồi. Chúng ta sẽ triển khai thôi. Chờ mất 15 phút để ờ, nhờ bên kinh doanh đã đấu. Đây nha, wifi đua ben, wifi hai băng tần này không biết đọc tiếng Anh là gì ra ngoài đây mới có sóng để đấu nối từ đây vào có độ tầm hai cây hai cây ờ, hai cây rưỡi giang bv 82 lấy luôn ơ cao anh em sợ trong đây không có sóng à không trách được ờ, không trách được ơ cao lấy đây cho nó chắc đây anh em đi vào rồi nha đây cái đường dây đi theo cái hàng cột điện này này Nguyên đi xe máy đã <coughs> đã mệt rồi ui, ui, ui, ui. Đấy, bây giờ bắt đầu con đường xấu anh em cái đường dây đi theo cái đường ờ, cột điện này đợt trước tôi đi khảo sát thì ờ, mấy cột này nó <clears throat> nó không dùng được nữa nhưng mà bây giờ là họ trồng thêm họ trồng thêm mấy cái cột thép để kéo từ ngoài đường vào đây là cái con đường chủ yếu là phục vụ cho vụ để đi họ đi lấy keo thôi tây đi theo đường này có cái năm kia năm năm kia là tôi đi khảo sát cái thuê bao là một lần rồi ở cái đường dây cứ đi theo cái hàng cột nữa con đường này toàn phải cài số 1 anh em số 1 mới đi được đây mà có một vài cái đồ nữa thì đi vào rất là mệt đây đến đây là là một km này từ đây vào là hơn một cây nữa đây anh em thấy không những cái con đường này nó rất là xấu thì rất là khó kéo dây này Bởi vì nó qua rất nhiều cây cối Cái đoạn này kéo anh em bảo là kéo hết hơn một ngày Kéo rất là xa Đi đấy đi qua những cái uh, cây keo này Dây leo các kiểu Kéo đoạn này thì nó rất là vất vả anh em nhé vào đây thì tuyệt đối là không có sóng Gọi toàn thuê bao thôi Đây là cái đường chỉ dành cho xe keo Người ta đi lấy keo thôi Đây anh này Không có một cái vạch sóng nào nữa để xe đây mà đi xe máy đi vào được không theo cái đường này kéo theo cái đường này đây hàng cột điện đây đấy ui trời ơi quá khủng khiếp mùa này thì nước cũng chưa nhiều anh em đây mấy cái con suối này mấy con suối này mà mà khi nào mà nước dâng lên thì cũng to phết đấy nó cao đến đoạn ở bên này này đấy, nước ngập lên trên này này không vào được luôn đây uh, giám đốc thông này vậy lại vào trong không có ờ, vào đâu à, đấy là gì phó giám đốc đức phạm trung đức từ, từ lúc đi đấu từ lúc đi đấu là hai tiếng đồng hồ anh em chạy đi chạy lại ba cây số hai tiếng đồng hồ đảo sợi bây giờ mới xong sóng điện thoại ở đây thì chịu rồi hai đẹp tuyệt vời nhờ ừ. trong này có internet này là kỷ lục rồi đấy bây giờ ờ, chờ ông bà chủ đi thịt gà <laughs> ăn luôn có có có pha <laughs> trong này mà có internet này là kỷ lục rồi đấy ờ. À chuẩn bị có rồi chờ tí nó đang khởi động đây là lợn gà nó chạy lúc kiểu nó chạy như này mà đâu đây à đây đây anh em này lợn gà chạy ui nhiều nhỉ chưa dạ, cái cam nữa là có sang hồ chạy cái góc trên vườn sâu ấy ờ đây này. đây winner đi vào chỗ này ngại quá nhỉ đó, gọi. Sóng này về vào đây mừng quá. Này lại làm cái loa loa kéo nữa là... Loa kéo kéo tao hồ hai vợ chồng tao hồ hát là karaoke rồi anh ạ. Vâng. Anh cứ anh cứ làm cái quả phun màu ấy. Mất khổ bao nhiêu nhờ mình nhỉ? Chưa chưa. Chưa bắt được à? Chưa? Chuẩn bị rồi. muốn cái gì đấy hay là mất điều khiển rồi May phát đảo sợi nó éo éo lè nhờ 50 50 đâu. Ừ. Đây cứ phải cắt sóng đây rồi, hàng về rồi. Hàng về.

con à cái này cái gì này có tên chứ là à đứt đó cái này mà chờ cũng chả vào tôi còn chưa thèm đặt tên vậy đây bây giờ vậy mạng vào đây vui hơn thế ừ. Buồn lắm. Anh Thành ơi đặt là tên là gì nhở? Ngân Ngân chín tám Đặt tên wifi là gì? Ngân chín tám dạ. Đặt <laughs> cứ dùng là đặt là anh Thành nhá. Anh Thành Còn mật khẩu từ 1 đến 8. Mật khẩu từ 1 đến 8 nhá. Ngân. Ngân 98 à? à. Từ 1 đến 8 anh em vào đi gọi cho vợ đây chả cái tí vạch nào có luôn cho anh em pit test ờ. một trăm hai mươi ờ, hai mươi được mê quá khủng khiếp tốc độ đấy anh chưa có từ từ bình tĩnh bút đâu nhờ các, các lãnh đạo nhờ ôi chắc là lúc vứt vứt bút ở đâu rồi cho em mượn thế em giả anh cái ấy này sang này Vâng. Xong đặt bên kia. Từ từ, bình tĩnh. Giang về về tầm. Từ 1 đến 8 thôi anh. Vào đây thì có mà nó ngất luôn. À? Chưa chưa anh ạ, chưa. Go. Ở đây nếu sóng không bạn. <laughs> là những con hiện đang ngồi. có cái điều khiển tivi này đâu ạ? Cái ờ, điều khiển tivi không biết để đâu, kiếm sau. Chưa, ăn cơm đi nhá. Không biết là để ở đâu. Ở lâu, đang là speaker. đấy nhá mấy mẹ con yên tâm mà ăn ngủ nghỉ đấy nhá Chú thế cái lạt hít hết đâu nhỉ nhở? Sao để luôn lên cái kia mà Không, để đây che mưa anh phải úp cái gì vào chứ thế không bảo thì bọn em vào bọn em thiết kế luôn dây điện cho